chân máy bằng thép này đấy, đấy buồng buồng à, vắt các thứ là inox này buồng nghiền inox luôn đấy thì ở đây chúng tôi à, có sẵn hai khung máy và một máy được lắp hoàn thiện ở đây nó chạy motor 3 kg hoặc là 2 kg 2 tùy vào nhu cầu của mình bên mình ví dụ như chỗ mình điện nó yếu thì chỉ cần dùng loại 2 kg 2 hoặc là điện khỏe mà mình cần công suất nó nhanh hơn thì dùng loại 3 kg đấy thì à, ở đây là có ba máy thì các bạn đã thấy thì nó có một nồi inox rất là đẹp như này Đấy, sáng bóng dễ vệ sinh dễ lau chùi ở trước nó nắp nhựa để cạn cái phần bã ở trong nó có trục để chổi quét trong này Đấy. là tôi sẽ quay cụ thể Đấy. khung máy này làm à, bốn chân như này phần bề đỡ motor phần dưới nó liên kết chạy là kết nối bằng dây cu loa Đấy, bu ly Đấy. đây là nó chạy bu ly đôi nhá hai dây cu loa trong này nó sẽ có một dây nó lai xuống ờ, phần ờ, buồng vắt ở dưới này đấy, đấy một dây lai buồng vắt thế này đấy, nó nằm vào trục bi đấy, rồi, đấy, đấy. máy inox này dày dặn chắc chắn như thế này toàn bộ inox luôn nhá đấy nó quát là inox hết toàn bộ đây thì ờ, phụ kiện của máy ví như bà con mua một khung máy theo quyện gồm như thế này đây là dây cu loa này, buli này và nắp chụp đầu máy này có cả phớt nhé đấy phớt nước ấy. Đấy. dây cu loa đôi này, hai dây thì ngoài ra sẽ có hai đường ống như thế này một ống lớn là ống đầu ra còn ống, ống bé này là ống để chúng ta kết nối nước vào bùng phát, đấy ngắn như này thì ở đây chúng ta sẽ kết nối ở chỗ này đấy và xuống ở miệng, miệng vào của nó là cái vàng này, này. Đấy, lát tôi sẽ quay máy hoàn thiện bên kia Đấy, máy này chúng tôi ờ, không lắp sẵn vì ờ, bà con ờ, đặt máy khung máy thôi như để như này để trong quá trình vận chuyển đi nó sẽ không bị gãy hay là nó an toàn cho máy hơn đấy đây đây là cái phếu đầu ra của máy đấy còn ở xong các bạn đã thấy này inox hoàng ở trên này nhá ở trong nó sẽ có một quả lô như này cũng gọi là quả lô inox luôn đó, kết nối bằng hai vòng bi này trục của nó này đấy xung quanh cái miệng chúng ta sẽ bắn một lớp silicon như này đấy để nó sẽ tránh cái trường hợp nước bị dò dỉ ra ngoài trong quá trình chúng ta sử dụng đấy để an toàn máy hơn đảm bảo máy nó không bị nước dò dỉ xuống phần motor đấy ở sau này sẽ có chúng ta có một đường ống như này, này để à, Ờ, lắp đường ống nước vào đây luôn đấy trong quá trình chúng ta bật nước lên và máy hoạt động nước sẽ chảy ra vào bụng vắt đấy và nó sẽ vắt ở trong đấy ở trên này nó chức năng nó mài nó mài nguyên liệu của mình củ rong công nghệ của mình đấy tôi sẽ bỏ một phần ờ, video ờ, test máy ở trên góc màn hình đây đấy, bên này cũng là một khung máy thì các bạn sẽ để ở đây có hai nấm vặn như thế này này đấy là chúng ta để điều chỉnh cái nguyên liệu mình to và bé ví dụ như ờ, sắm dây các thứ thì uh, củ lớn chúng ta không nói như ví như nghệ đấy nghệ thì củ nó cũng đã củ to củ bé thì chúng ta sẽ gần ví dụ như bé quá ép nó vào này chúng ta vặn chặt nó vào thì cái ở trong này sẽ có tấm inox như này này đấy các bạn thấy tấm inox như này trong khi chúng ta vặn ép cái hai cái nấm này vào thì cái mặt inox này nó sẽ sát lên quả lô này hơn đấy để trong quá trình máy quả lô nó quay ấy, thì nó sẽ nghiền mịn hơn cái sản phẩm chúng ta sẽ ờ, được uh, ờ, mịn hơn và nó kiệt cái, cái, cái phần tinh bột hơn thì trong quá trình vắt nó sạch hơn Đấy, đây cũng là một không hiện đầy đủ phụ kiện như thế đây thì ở ờ, trong này ở đây phần trong này là có phần chổi này đấy, chổi mài này có một lưới lọc này đấy lưới lọc ở bên trong này đấy. trong trình máy hoạt động chổi nó sẽ quay quanh phần lõi của lưới lọc này đấy và nguyên liệu chúng ta sau khi mài xong nó xuống đây hòa lẫn với nước thì nó sẽ mài đi mài lại ở trong cái lưới lọc này để ra cái tinh bột nước ở dưới này luôn Đấy, còn phần bã các thứ nó sẽ đẩy ra phía trước này bốn chân sẽ đầy đủ ốc vít như này để chúng ta bắt phần motor Đấy, kèm máy sẽ có bu ly đầy đủ cho mình luôn còn đây là một máy đã chúng tôi đã lắp hoàn chỉnh này thế thì các bạn sẽ thêm à, xem cụ thể máy như này và lát tôi sẽ cắm điện lên hoạt động máy cho các bạn xem đấy, thì đường ống nước phần như thế này kết nối như này đấy đi thẳng xuống đầu của nước vào đấy, phần nước chảy nên thì nếu chúng ta muốn à, cái này nó cũng khá là chắc chắn rồi nếu mà chúng ta muốn cố định lại thì cần lấy dây khóa chỗ này lại buộc chỗ này lại được đấy nước thì nó, nó chảy tiếp vào đây luôn trong này sẽ có cái phớt để nó chống nước ra đấy lát ở lúc nãy ờ, tôi có uh, chỉ cái phần bộ phận của nó rồi đấy hai núm này phần motor đây đầu ra của nó này đấy, đầu ra nó thì ờ, chúng ta nếu mà để sâu ở phần dưới thì chúng ta không cần cái vòi này còn nếu mà trường hợp chúng ta cần cái vòi này để nó chỉnh hướng đổ nguyên liệu nó ra ở phía nào thì chúng ta chỉ cần chỉnh như này thôi đấy, dắt nó vào đấy xa gần phần bệ đỡ ờ, bị vắt bị nghiền sẽ kết nối vào chân máy bằng bốn con ốc như này ốc đây là ốc 13 đấy đây là chắc chắn đấy. máy chuyển động bằng bu ly đôi đấy chuyển động bằng bu ly đôi chạy motor 3 kg hoặc 2 kg 2 tùy vào nhu cầu của người dùng đấy bu ly đôi nó sẽ ăn trực tiếp vào trục của lồng của cái ờ, của lô này đấy và nó lai xuống bùng vắt ở dưới đấy hai dây bên ngoài là hai dây của motor kéo lên này dây này nó sẽ lai xuống cái phần bu lưu của lô đấy bu lưu của lô nhân bu lưu này bu lớn này đấy đấy thì toàn bộ à, máy sử dụng điện sử dụng điện 220V điện thắp sáng gia đình bình thường đấy đấy thì à, rất là tiện lợi cho bà con dùng uh, gia đình máy xay vắt liên hoàn như này thì uh, sau đây tôi sẽ cắm điện thử cho các bạn xem máy hoạt động như thế nào đấy đây tôi sẽ cắm điện lên đây tôi đã có sẵn ờ, điện 2V tôi đã đấu sẵn phích cầm như này này đấy về tới nơi bà con chỉ cần cắm điện lên dùng thôi ghi điện này. that. ngoài này sẽ quay tít hơn nên là trong ờ, máy ảnh nó sẽ dạng ờ, như nó quay chậm ờ, đấy thế thì toàn bộ thông tin về máy cũng như là cấu tạo chức năng của máy xoay bắt liên hoàn xoay đất các loại à, lấy tinh bột như là nghệ sắn dây củ rong củ riềng đấy, khoai các thứ thì à, bà con có nhu cầu mua máy xay bắt liên hoàn như này thì vui lòng liên hệ để máy cường linh địa chỉ số nhà 36 đường cổ điển na xóm bạn sa tiếp thế hà nội hoặc qua số điện thoại tôi có cái màn hình để biết tiết để biết chi tiết sản phẩm cũng như là những uh, chương trình khuyến mãi hỗ trợ vận chuyển đấy thì uh, sau đây tôi có uh, báo giá cụ thể cho các bà con uh, đang có nhu cầu muốn mua thì uh, những dòng máy này chúng tôi đang bán trên thị trường là 6 triệu 500 nghìn Đấy, một máy hoàn chỉnh như này đầy đủ motor 6 triệu 500 nghìn hỗ trợ cước vận chuyển cho bà con ở các vùng lân cận đấy thì còn khung máy này thì giá nó là 4 triệu 700 khung máy đầy đủ các phụ kiện đấy từ uh, ốc này bu ly này dây gura này đấy ống nước các thứ đấy đầy đủ luôn thì cảm ơn bà con đã xem video nhớ like đăng ký kênh để đón xem video tiếp theo cảm ơn các bạn rất nhiều thank you